ok thì uh, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của cường Văn Lộc thì uh, hôm nay uh, cũng uh, đã là gần cuối năm 2021 rồi anh em thì mình cũng giới thiệu sơ về những cái bộ môn bên cơ sở của mình thì bên mình uh, có làm cung cấp cho anh em tất cả các bộ môn về tài xỉu bầu cua và bài lá thì uh, nói uh, cho nó võn vẹn cho nó uh, mấy á, thì tất cả các bộ môn á thì đều hỗ trợ cho anh em được 70 đến 80 phần trăm trừ là đồ có tan thì nó hỗ trợ cho anh em 100 trăm thôi đó thì uh, anh em uh, chơi như thế nào thì mỗi uh, vùng miền á mỗi chỗ á, mỗi nơi á, thì nó chơi khác nhau chứ không phải ai mà chơi cũng giống ai đâu anh em đó thì uh, mỗi miền mỗi chỗ chơi khác nhau thì anh em chịu khó một chút là liên hệ tới số điện thoại trực tiếp trên màn hình 0898 543 111 để được anh em gọi trực tiếp cho Cường nha và anh em nói à, xong anh em chơi vậy chơi vậy chơi những cái cái bộ môn như thế nào tài xỉu là chơi làm sao đúng không bài lá anh em chơi thế nào để mình biết đường mình còn tư vấn cho anh em còn bây giờ cái video này thì mình làm chung cho anh em xem nếu anh em xem mà sòng của anh em chơi được những cái bộ môn này thì anh em liên hệ cho mình mình sẽ là người tư vấn và báo giá cho anh em còn nếu như anh em à, ngại không muốn gọi thì anh em có thể bình luận trực tiếp trong video à, ở YouTube đó thì mình sẽ là người giải đáp cho anh em đó thì bây giờ mình sẽ à, không mất nhiều thời gian của anh em nữa quý báu của anh em thì bây giờ mình sẽ à, giới thiệu à, nhanh gọn nha anh em nha thì bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại nắp chuyên đánh tài xỉu anh em nhìn nè đó và dĩa đây là dĩa mới cực kỳ mới 2020 đây là dĩa chống phân âm anh em nha chống phân âm có nghĩa là dĩa mỗi dĩa này sẽ có một âm khác nhau và âm đó sẽ một âm đều không có âm nào mà khác âm nào hết anh em nha tất cả các mặt đều rơi đều anh em nếu mà thử thử dĩa anh em chỉ cần thử như thế này là được nè anh em đó thì tất cả các mặt nó kêu như nhau thì ok anh em nha anh em đi mua dĩa thì anh em phải thử dĩa như thế này đó tất cả các các mặt đều kêu như nhau đó rồi bây giờ mình sẽ nói sơ về cái bộ môn uh, tài xỉu thì bây giờ nếu như các sòng ở nếu sòng nào mà chơi những cái chén sứ như thế này đây là cái chén chén này thường thường thường hay người ta chơi là chén uh, sóc dĩa đó anh em chứ không phải sóc tài xỉu đâu thường thường là ta chơi sóc dĩa nhưng mà nếu như anh em sòng nào mà chơi được sóc tài xỉu thì càng tốt đó anh em chơi những cái chén như, thế này như chén một cái chén mới luôn anh em nha rất đẹp anh em nhìn này không có một tì vết đó nhưng mà đồng thời nó sẽ đi qua một cái khiển như thế này nếu như anh em làm cái khiển này thì có lợi rất nhiều cho anh em nó sẽ kéo dài thời gian chơi cho anh em tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ kéo dài thời gian chơi tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ còn sạc thì sạc qua những cái điện từ như thế này sạc là sạc kim từ anh cho anh để như thế này là sạc thôi anh em cắm cái dây sạc vào là sạc thôi rất là nhanh đó và nếu như anh em chơi mà muốn nhanh nữa anh em không cần làm bộ khiển thì nó rẻ hơn một chút anh em nhé đó còn làm cần làm bộ khiển hơi mắc hơn một chút và máy cái chén này có thể bắt qua được camera 1000 km 1000 km anh em nha có thể bắt xa 1000 km anh em yên tâm anh em ở ở Bắc và Sài Gòn đánh cũng được mà ở Sài Gòn và Bắc đánh cũng được đó bây giờ ờ, mình sẽ đánh luôn cho anh em xem lắc cho anh em ờ, vài chén cho anh em xem luôn nha đó thì khi anh em lắc như này thì anh em phải bật cái nút này bấm cái nút này thì nó mới mở mắt nó mở mắt thì báo cho màn hình anh em nha lục lục thì quấn lục tài thôi anh em nha anh em thấy cái lục không lục tài thì khi anh em thả cái khiển ra nó sẽ tắt anh em nha anh em bấm khiển nó sẽ hiện lên lại nè đó thả nó sẽ tắt anh em thấy chưa mở nè là lục uh, nhị nhất rồi lục nhị nhất thì uh, xỉu phản lục tài anh em mang cái lục quầy tiền đúng không anh em thì nó sẽ có những chén phản chứ không thể mà không phản được anh em nha đó cái này mình khẳng định với anh em quýnh trăm phần trăm là tài là anh em nha một trăm phần ngàn là là là là là, là, là tài anh em nha sơn tài nha anh em đó cái này quýnh tài nha anh em ồ bị kê hụt anh em ơi anh em thấy cột kê không rồi hụt bị kê anh em thông cảm nha chén này quýnh xỉu nha anh em đó chén này khẳng định 1.000 tỷ xỉu nha anh em bán nhà anh em quý xỉu luôn anh em nha đó nhì nhì tam anh em thấy chưa anh em nhìn trên màn hình thì anh em cũng biết là mình đang bấm điều khiển nè mình nhìn nè mình bấm thì nó mới hiện lên mà không bấm nó không hiện lên nè đó anh em thấy chưa đó chắn này thì có ờ, ngủ rồi nha anh em nha ngủ ờ, nhất tứ gì đó thì bây giờ ngủ thì giờ quýnh ờ, ngủ ngủ xỉu thôi anh em đó ngủ xỉu ngủ nhất nhất đúng không ngủ xỉu Tráng này khẳng định với em là xỉu chắc 100% luôn anh em nha Anh em nhìn nè Cái nhị nè, cái tứ nè Và cái tứ hay cái nhất ở đây mà ở trong sâu mình không thấy Đó, thì nhị tứ gì đó Nhị tứ nhất anh em nha Đó, anh em xem nha Cực kỳ chuẩn, cực kỳ nét Máy bao cho anh em quýnh 1.000 km luôn Khi nào anh em chơi nó có bấm nút này nên mới đánh thôi Còn không bấm này không không có sao hết anh em nha Cái này ngủ nha anh em Ngủ tứ nè, ngủ tứ nhất rồi Ngủ tứ nhất thì 10 nút quýnh ta quýnh xỉu anh em nha đó 10 nút quấn xỉu nha anh em thấy chưa cực kỳ nét cho anh em luôn lục nè anh em lục thì lục nhị rồi quấn lục tài thôi anh em ơi đó thua chịu lục tài thua xỉu xỉu thì tại giờ thua chịu đó lục tài 12 nút đó mình sẽ lắp thêm cây nữa và anh em à, xem kỹ nha rồi như chắn này thì là có lục nha anh em lục thì quấn lục tài thôi còn à, nó phản xỉu thì chấp nhận đó hai cái nhất Ủa à, nó bị à, ghê đó thì bây giờ mình sẽ để ba cái lục cho anh em xem luôn này ở giữa nha nó ở giữa thì nó cực kỳ chuẩn hơn tại vì nãy giờ mình lắc hơi vô góc từ cái cái này cái cái cái cái cái tấm này nó nó bị ấy nè anh em đó mình sẽ bỏ ba cái lục cho anh em xem luôn này cực kỳ nét không anh em ba cái lục nha đó mình sẽ không không không lắc nhiều nữa mình sẽ để ba cái lục mình bấm ra cho anh em xem nè à, dở nè đúng ba cái lục không anh em đó không cắt ghép video nha khẳng định với anh em mà không cắt ghép video nha ai nói ai, ai nói mình cắt ghép video thì lên đây gặp mình nha trực tiếp đó ba cái lục nha anh em nha dở nè anh em thấy chưa rồi mình sẽ để ba cái ngủ đó ba cái ngủ cho anh em bỏ xác luôn ba cái ngủ cho anh em xem nha anh em thấy ba cái ngủ không rồi phải ba cái ngủ không anh em rồi dở nè đó khi mà anh em bỏ người ta lắc á để người ta lắc nè người ta không không không mình không muốn chơi thì mình không cần bấm nó không bao giờ nó hiện anh em nha không bao giờ nó hiện nhưng mà anh em khi nào anh em bấm lên nó sẽ hiện nè đó anh em thấy lục không lục thì là quýnh lục tài thôi anh em nha lục thì mình quýnh lục tài thôi xỉu mình bỏ 11 nút tài đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh ủng hộ cho mình và chúc anh em cái năm 2020 thành công hơn và trực tiếp anh em nhớ liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được mình tư vấn và kỹ hơn cho anh em nha chúc anh em thành công xin chào anh em nha